Yes, yes. Chào mừng các bạn quay lại với channel của Thể Thao Yes. À, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái đơn của For à, game đến từ Hà Nội nha. Đơn hàng này hoàn toàn là online không? À, khách hàng chuyển tiền à, cọc 7 triệu rưỡi cho Hell Yes à, mình lên đơn hàng. Này mình sẽ chia sẻ các điểm à, lưu ý trong cái à, đơn hàng này nha. Đó thì cái công nghệ mà in chuyển nhiệt 450 à, thấy không? Nó chìm vào trong vải luôn. Đó thì chỉ có lấy kéo mà cắt ra thôi mình logo cái bông thôi. À, Hell Yes độc quyền bảo hành 6 năm ha. Ok, tiếp tục đó là cái form uh, form rất là chuẩn ha ok mình hơi nhăn đi xíu rồi tiếp tục thứ hai nữa là cái đường may đây ba line ha đó đảm bảo độ bền gấp ba lần rồi vải công nghệ của thể thao là vải ờ, thun lạnh 4 chiều ha ok à, và hôm nay mình sẽ giao cái đơn forgim 120 áo à, từ thành phố hồ chí minh ra hà nội đó thì mình có, có sản phẩm tặng đây rồi thì hẹn chào các bạn trong đơn hàng tiếp theo nha có hoàng ân nè